xuống cho lấy cái men lên nãy cũ bây giờ lấy tóm nhưng ngày bây giờ chờ lại mà chửi tiền sư cha nhà mày dám chậm tiền bà tiền sư cha nhà mày dám chậm tiền bà về chiên này bà quýnh cho ra về chiên này bà quýnh cái mà cho ra xong rồi tám công xã chứ không còn trả lại bất tôi đi tôi đi tôi đi nó một câu tôi ra đi Ờ, được rồi bố làm đi xong lòng lòng bộ lòng bốn cắt lên tiếng hát chiều nay tôi